hello lại là mình đây bữa nay mình với là thằng giang với là thằng à, nhí với lại à, mấy cùng mấy đứa em nữa à, nói chung là nhóm lạ mà đi lên đạo Bà Đào, ờ à, đi lên đạo Bà Đào, do thành chí tổ chức và xe mình nhí nó hết xăng rồi phải cho nó đổ xăng cái rồi mới chạy được mình có một khúc là bị uh, trục trặc là do là các thành viên á, nó chạy không đồng đều với lại là bị lạc bị kẹt lên xanh đèn đỏ đây là ăn xương tụi mình đi tới xương rồi à. quá sức tưởng tượng à cuối cùng bọn mình cũng ờ, sắp tới rồi chắc bên đó quá anh nhóm nó chạy quá đây đi ê nhóm mình chạy vô đó đi con này nè bãi nó qua luôn qua luôn thôi, thôi hết chảo á qua lại đi dẫn chung nó ngang dẫn chung nó ngang rồi ờ, qua đi qua đi qua đi đổ đâu chặt đường sao phan phan để nhóm mình đi ê nhóm mình đậu ngang đi ừ Giang qua đây nè Giang, qua đây nè Giang ông cứ qua xíu nó liệu ra đi ra đi tôi qua đây đặt đặt chỗ đứng lên đi đặt chỗ đứng lên đi tới này em khá là đông à, đây nè, đây nè. Đây luôn. Hết dầu rồi. <laughs> vậy đâu vậy cũng bao trăm mấy hồi nãy giờ anh chạy hết dầu thắng luôn rồi trời sao hết dầu hay vậy sao hết dầu được trời hồi nãy xe đang ra tín hiệu SOS hàng kia nó đang chạy ở đường chết mẹ rồi anh em anh, em mình đứng chung vô xe theo chụp hình cái đi làm cái điểm đi màu đẹp quá màu ai biết là 12 biết coi hả nói chung mình nè mình từ chiếc này nè từ chiếc này đó qua anh đó cho chiếc ẹt đi ừ giờ qua đi giờ nhỏ chiếc qua cho nhắc tin tao qua nhắc tin qua nhắc tin qua nhắc tin qua rồi đấy gì đi thôi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi lắc cái đầu ra rồi xuống dạ. đụng cái cái đệm kia rồi được rồi <laughs> rồi được rồi Ê nhóm mình đâu coi trời cái coi <laughs> Vô hai cái coi liền dạ, mấy dạ dạ dạ ok ok thôi ờ, vô đi, đi thôi, nhóm mình vô quán ngồi đi. Ta kêu ta kêu vô đi đứng đông đông kỳ quá thôi vô đi à. à, ok ok chiếc này dọn bán quá ha. chiếc này dọn bán quá ha à, cặp <laughs> cái bộ ừ à, chạy trong lòng đã hàng à, hàng ấy rồi thi rồi đủ đưa đầu vô cái quạt thi kìa đủ men thiếu chỗ đấy trời đây cái đây đây đi chi nè chụp đó nó chi không <laughs> phải không theo giữ mẹ <laughs> em theo không giữ làm gì đó Ừ, mày đang lớn thì chống đò xuống à, phải còn ông kia đi vui nha à. còn ông Di á Di á còn ờ, ông Di có ông Di có ông Di vui để mình dầm ra lâu lắm chơi được Gạt ra lâu giống làm xe mà Không Ủa anh ở đâu? Hả? Anh ở đâu? Ủa về ngay Ủa về kìa Kêu rồi Bên đây nữa nè, bên đây kêu chưa Phải sữa đá đi Một sữa đá nữa Ủa anh ở đâu? Không có chơi đâu Chà đào thì một lát hồi lát hồi tạo nhóm tạo nhóm cái zalo tạo nhóm đó đi đâu cũng đi đúng không đúng phê đâu lâu lâu anh em gặp mặt rồi chơi. tao nghe không mà tao nghe thuốc thừa không mà hồi, hồi ngày qua là có năm chiếc thằng thuốc thừa kia nữa mà nó là sáng ngày đồ em đi điện nó hoài không được thì nó đầu tiên luôn gì chứ Quay hồi tới chị Thằng đi đi M3 đó Chạm cái ngay Lên ờ, xăng thì tôi đi được mấy mấy xe thùng mà À, chưa thấy xe của ai đọc xuất hiện

ra đây ta chụp két rồi luôn coi đây còn. theo chiêu mới nghe đâu Thank you. Yeah. <laughs> các uh, chú ờ, công an đồ ta lại nên là anh em phải uh, tạm thẳng ra mới anh về sau khi ờ, giao lưu với anh Chí <clears throat> với lại ờ, các thành viên khác cá lóc cá cam nướng cà tím nướng mỡ hành cá lóc cá cam nướng cà tím nướng mỡ hành cá lóc cá cam nướng cá tím nướng mỡ hành được được ba không được đó vô rồi đó cá lóc cá cam nướng cà tím nướng mỡ hành và dạ, anh em à, hợp lại à, cuối cùng cũng à, tạm biệt <coughs> chuẩn bị tạm biệt <coughs> mình cảm ơn anh em đã xem hết video của mình cảm ơn anh em trời đất ơi gì trước luôn tôi chạy theo này nè công an chơi luôn trời ơi công an qua thấy anh rồi đầu